成中一百五十，愛做青椒，愛做青椒，愛做燕寧耶成田青田紅，愛做燕寧能海耶龍青寧青寧為寧做東叉耶時，青寧為做寧จะเก่งโลไห้ลงจัดเชงนินลงต้มตันปลาฟิวตันปลาเชงนิน bỏ dỗ chẳng hế chênh nìn phát tàn bà biếm lao động nú chênh nìn gáp chào giấy chênh nìn lồng chào giấy gáp chồng chào nhê bùi chênh nìn Yết dung hay tháo chia như cái này, ôi chủ chênh chiếu, ôi chủ chênh chiếu.